vâng và đây là toàn cảnh máy của dàn máy của anh Nhật Đấy. vâng và đây là anh Nhật chủ của dàn máy vâng xin chào anh anh có nhận xét gì về dàn máy cũng như là nhân viên kỹ thuật ở công ty không ạ nói chung là dàn máy này là đẹp kỹ thuật à, viên à, nhiệt tình à, ủng hộ sáng giờ đến bây giờ hoàn thiện ngon lẻ rồi xin chân thành cảm ơn và, vâng, và vâng. em xin thay mặt công ty xin chúc anh nhiều việc và chóng thu hồi vốn đấy ok và vâng, và okay. Vâng, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Vâng, hôm nay tôi được về vùng đất xã thôn Hồng Dũng, à, Hưng huyện Hưng Hà, thành phố Thái Bình để lắp đặt cho anh nghiệp một dàn máy cắt bao gồm đầu tiên trên màn hình của quý vị đó là một con máy cắt hai đầu mang nhãn hiệu FB7 của công ty chúng tôi đây là máy được kê với một màu sơn màu xanh ngọc lục bảo rất là sáng và, và đẹp Đấy. hệ thống máy thì gồm có hai đầu máy đầu máy số 1 và đầu máy cố định và đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển trên à, thanh ray phi 32 đây đặc nhé hệ thống motor đó là motor 3 ký của mỗi đầu và hai đầu sẽ là 6 ký đây là hệ thống piston kẹp phôi gồm có 3 piston một piston của đầu 1 đầu cố định và đầu máy số 2 gồm hai piston đây là hệ thống thước thước inox được gắn trong thanh nẹp nhôm bắn trực tiếp vào thân máy và kèm theo đó đây là kim chỉ thước và đèn chiếu sáng để hỗ trợ cho anh làm việc ban đêm đây là bàn điều khiển bàn điều khiển thì hoàn toàn hệ thống hóa bằng tiếng Việt cho anh dễ dàng sử dụng máy cũng được trang bị thêm một cốc lọc khí và súng xịt vệ sinh Đấy. Đấy hệ thống chụp bảo vệ thiết kế theo phương bổ trên xuống kèm theo đó trong dàn máy của anh Nghiệp nó còn máy phay đầu đố thay dao nhanh cũng mang thương hiệu Factor của công ty tôi đây là máy thiết kế với motor công suất 3 kW 3 cổ bi đây là hệ thống kẹp kẹp phôi gồm có hai bê tông trên xuống và một bê tông kẹp ngang và đây là toàn cảnh máy sau khi căn chỉnh hoàn thiện cho anh gồm bộ dao PMA và kèm theo đó nữa là một con máy uh, <clears throat> máy đột dập Sinfa 55 13 dao nhập khẩu Đấy. Đây, toàn cảnh máy à, máy tôi đã đây là máy đột dập tôi đã đánh số theo thứ tự cho anh Đấy. vâng và đây là sản phẩm sau khi đã căn chỉnh ghép anh cho anh một bộ một cánh cửa đi một cánh và một bộ cánh à, cửa đi là mẫu Đấy. vâng và để hỗ trợ cho dàn máy này đó là kèm theo đó một con máy nén khí mang nhãn hiệu Pegasus đây là máy nén khí với thể tích là 200 lít Đấy, vâng và anh em ai có nhu cầu làm cửa hãy đến với anh nghiệp ở huyện Hưng Hà thành phố Thái Bình để có cho mình những bộ cửa đẹp nhất và ai có nhu cầu mua máy xin hệ theo số điện thoại trên màn hình vâng xin cảm ơn